ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Sống tận hưởng là bắt đầu ngày mới tươi khỏe. Là trải nghiệm thư giãn sảng khoái. Là khám phá hành trình thú vị và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile tận hưởng cuộc sống số.